tụ na xin quê nhé dùng câu ta nhị tàu liêu xin về khoa nhiều thiên nhàng chia lâu tung lâu hẹn tài bìa miếu ô tòng nhà nghiền xía muốn khoa giang nhiều lỗ quỷ thái xin lộ bùn bao bấy ô êu nhiều khoa về pin bùa à chia nhàng thiên lâu giảm dễ điểm đồ phiềm tiếng phối ô song Huế lai về khó liền là mái cung như piu lầu xiêm mẫu om lộ xiên dĩa khu lâu nhiên u Dạ nhận xếp mẹn giảm tún tao lâu khó liền đồ hiên lâu mãi cùng ô nhiên ô xia nhìn về tu thiện phiềm diên nghe hay là tua khi lâu lùng phào chơi chín lâu miu, an nhận tu kín xìa yên quê lâu khủng khoa chiều ba lâu 普以为ô song u nhế nhiên về thiên bun chiến yun buồn lâu tu lô cha phui xây lâu chủ ui ô vino chuân thao về tai cô na cha vin ô lô chiều bên chiến chính cha thấy cam lô khuôn u kín phui về giang sông đã mãi nằm nhiều lâu vin chế ô lô chế tòng ô chào liếm giỏi bê vin tuang phiêu nhận xây lâu giảm vui châu lô cùng một bên ô tha mô mẫu chê với nói hòa bên choàng xin lâu sang lô xin ta piêu lâu dìa yên ô thang ô san soi về bầu tàu à chiến in nhé phùi lâu xuân khi piu lâu tòng chun ô kèn ô chiều tuang về chiều tình à giáo phản lún lâu tòng khung cun cua lâu yam chiến ô phiêm mù đón hùng về trong tuang na tu có mộng lâu nhuận lộ tàu à, lò liên lâu làng hùng ô hùng ô tiếng qua về tin sen đã thấy mộng lâu cao lý tề buồn cái su buồn u ta bên về thằng tu na dìm bìa của lâu pin bùa tòng khung can bên ô bèn u to hùng thống phiền siêu bèn tang lâu siêu lô chín quá thao lâu dậy lô kèn u mãi phiêm về quả thao xìa yên quê lâu tùng sò hồ pha lâu choáng chiều ô nhiên u phát muốn về hồ rồi giảm tu sai lâu siêu toàn ta biểu lâu, tòng chun ô kèn u tòng hùng về trong tuang na tu có mộng lâu, cao lý tây bùng cái su vân u mong toàn về tu kinh quê nhân diện lão xa lộ chiều lò lâu lâu khói vàng ô than ô tu kín về cuối nhiên tài yên xuất lâu tài thao yên lộ miêu xuân khói ô than ô quê nhìn về cha chiều chiều tu xuất lâu xuân lâu còn tham nhìn hay lâu chiều mấy thế bê thái nhìn à, soi thái sâu lối ôi hiu piu lộ mềm soi thái 笑喎。biểu chế về thì mình sẽ nhìn quê lâu trời lo nhuận lô tàu lo lính ô phèo nên chiều con hôm nay cha dì xiao giàu ý tiên hùng bao lùng quê hai in ủ trung, san suối hải thùng thiên liang trá phiao phùng quê hai khí ủ trung, tu kín về song đoàn à, khín xiên nhé sáng lâu bí khâu lô tuang bùi dìa lâu than lu yếm giang về tin sen đã thấy phun mộng lâu tin sen ta phun lâu khó yên ô chiến u đóng hùng vế chiều bù à giang sú quê lão siêu cho muôn xin chip choáng ô bèn u lại nhân về tu chín xìa dìn quê lâu chim lên bia lô chuang thiên trang ô chiều chiều chín về xìa dìn à, tổng lâu thao lâu chiều chiếm lỗ chiều lỗ chín tu giáo cùng chúng mãi đố hình xia yin quê lão một chế nói lô hò chú duân ô chiều dám nói về phàm xiên ui chịu tuyên lâu ui chịu biên y lâu chuối nhân ô chun ô chuối y về nhân chun lô nhân ô lô xa nhị liang lâu bên rồi ô tha mù tôi tạo khí bên lô nhân khan lâu nhị lô nhân sao siêu lâu lưỡi song ô liêu ô chia muốn về chiều nhận à về lái dài lâu về lái tổ giàu nhìn lưới ô liều xia nhìn khí bên thái to choang lâu bên lô to Yêu thống ô phiêm mô Lô nhân về khỏi xin na khi bê ô bên lâu Yên với to giàu Phạm nhiều ô khoa ô mình nhiên về thiên giang đã xa nhìn thao lâu ta sang phạm khoa tuôn lâu khe ngu xia nhìn xia muốn trói thái sâu lâu chi lô bùn miêu tu lô bêu giá nhìn về rồi lò còn xin nhé liền lâu vàng xin su hiểu lâu đi xin ô hùng ô xia muốn về siêu nhận là mà sen chế lò sen chế siêu lộ nhận giảm hiu ô bèo sen chế về bình xây thía thang sông lâu thiên giang can chiều lâu tăng chiều ô tàu phàm có về hình dung đã kể mà thao lâu chia muốn thay lù nhìn soi biến ô chiều can can về thủy chia nó chuẩn chịu lâu lâu kì má chia lộ chiều chiều trai ô chàng ô biểu chế về tăng chiều à, xía nhìn cuối lâu cảm vi phạm nhìn ta sang ô khoao do bàn giám thiên miêu nhìn quá lâu tài lô chàng phàm chín lâu mẹn quê ô yếm ô xia muốn về xia nhìn và thái dạng lâu rồi cha bài kín lâu tòng xiên ô chuông ô thiên địa về chiều tình giáo phàm lún lâu khiếm nhận là thanh sâu bè ngủ phê hin vê hin chung nó xìa nhìn quê lão tùng lâu thao lù rồi lên châu bèn ngủ xin sang về tòng hùng à sang số cuối lâu siêu gió muốn xin chim choáng ô bèn ô chim len về vàng xin số nhỏ lý xin hùng lâu phá hin hin chung lẹn bia ô cùng ô dùng mài đố hin xìa in quê lâu in với choàng lô rồi quê giáng ô nhiên ô xia nhìn về giảm nội phản xiên chuẩn lậu chuẩn thao biên lộ chiều thiên hâu lộ xì ngô loãng hâu về khỏi xin đã giỏi đình sáng lâu suy gió biên lộ chiều ba hâu lộ tha mô quê xì về cùng chun chia lầu mười lầu thiên lộ xin loạn hâu lầu chim xin ô in ô loạn hậu về khỏi sinh đã rồi chịu chốn lão xì mò cũng chun rồi lâu buiu buổi thao về biển chiều à kín nhận rồi lâu chi nhìn xiên ba hâu lâu tham mù yên song với giang loạn khiến xiên giang lâu khiến trói mình lộ xin nhiên suối ô xiên ô loạn hầu về quảng dù xìa nhìn quê lão nhìn mẹ và tao vẹn bèo tiêu tại hầu về chuối cho tại lâu tráng lâu nghìn giảm lô bề chiều thái ô pinu we si bê cùng chun diệu tu kín lão xia lo yin buồn sấy lâu đúng nọ ô nân ô Yam chiêu về len pen na to hùng tin lâu tòng cùng yếu chiêm lâu quỷ nần ô nhân u xia nhìn khói xin là chiếu liang pin lâu pha bấu buồn chiền giảm lên ô miu xí mò về với cung đã diệu pin bùa lâu bùn ba lâu chiếm phòng mây tai ô khen ô phàm xin về chiêm phong đã mấy tại chiều lâu Nang lại tiền lộ dình nhìn lén ô mèo Xỉa nhìn về lén bèn đã tháo phàm pin lâu kín hin chung chim lén ô rồi yên về về xin chẳng chẳng số cuối lâu phiếm toàn Hoài vang lâu khoảng chiến ô mình ngủ Kỳ khu kỳ luồng à, khó chung yên lâu khom lô cha hoang tội lâu chuẩn rồi ô cùng ô quang phí đám mình à, sâu tùm xuống lâu quân sẽ giảm lũ mà khủng hoang lỗ chiến lũ gió vàn về tim tu xia nhìn quê lâu xin sáng sáng lộ chiều nên chia ô nhân ô tôm chung với mình tàu à giang su cuối lâu tiền lô yên thui dĩa lâu màu chiến ô mình ngủ tòng hùng chiếm lo châu tôm chung lâu xin sáng khoang lầu nhìn ló xế lâu tiêu tai khi về chiêm phong đã thảo muộn nhía lâu xin sáng khỏi xin chiều má ô xiêm mô chia pin về hẹn tại miếu pin bùa lâu tòng hùng tu kín lâu xin biểu tiêu yam thiên về miếu nhìn tháo phám pin lâu dù lên xìa lô yin bịa châu cung ô chín man về y na pun na tòng hùng hiu lâu e to bể cha toàn châu bên ô vinu Yam pun ve ui chiều à phản xiên nhé ruột lò cho dĩa giảm lô bùn hùng tía ô bèo